Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Vào đầu này, sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn được coi là tâm điểm quan tâm của công chúng yêu thể thao, nhất là bộ môn bóng đá nam. Bởi lẽ, rất nhiều trận đấu của đội tuyển quốc gia được diễn ra tại đây. Nhưng vấn đề mặt sân và trang thiết bị cho thi đấu đã xuống cấp nghiêm trọng. Đỉnh điểm là ở trận đấu gặp Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Truyền thông thế giới đã gọi sân vận động quốc gia của Việt Nam là bãi cỏ cho bò. Kể từ đó,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 Thực tế gần 10 năm qua, sân cỏ Mỹ Đình cũng không hề được thay mới, chủ yếu là chăm sóc trên nền đất cũ và loại cỏ cũ. Do vậy, chỉ cần thời tiết chuyển biến thất thường là mặt cỏ Mỹ Đình lập tức có vấn đề cả về thẩm mỹ lẫn chất lượng. Ngoài vấn đề mặt cỏ, một số khu vực và phòng chức năng tại sân Mỹ Đình cũng xuống cấp trầm trọng do thời gian dài không được tu sửa như phòng thay đồ, phòng họp báo, phòng và cũng như khu vực vệ sinh, khán đài, Trước những phản ánh từ phía đội khách, ngay sau trận đấu này, Việt Nam cũng đã tiến hành chăm sóc lại mặt cỏ và sửa chữa nhiều hạng mục. Tiếp đó, sau khi kết thúc các lượt trận tháng 11 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, sân Mỹ Đình tiếp tục được sửa chữa, cải tạo để chuẩn bị cho công tác tổ chức SEA Games 31 vào tháng 5 năm 2022. Theo đó, sân Mỹ Đình cũng chính thức bước vào cuộc đại tu để sửa chữa và cải tạo trong 2 tháng cuối năm 2021, chuẩn bị cho công tác tổ chức SEA Games 31. Theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ 40.000 ghế ngồi ở tất cả các khán đài A, B, C, D đã được tháo rỡ để sửa chữa hoặc thay mới nếu hỏng hóc. Ngoài ra, các đơn vị thi công cũng tiến hành sơn sửa bổ sung các bức tường, lan can trên khu vực khán đài và cầu thang bộ. Mặt sàn khán đài cũng được vệ sinh sạch sẽ trước khi tiến hành sơn lại – để đảm bảo tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, mặt cỏ sân Mỹ Đình cũng đã được cắt ngắn tận gốc để chuẩn bị cho đợt chăm sóc tiếp theo, hướng đến công tác tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam-Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 sắp tới. Trong cuộc họp tổng kết công tác tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam vào tháng 12 năm 2021 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cũng đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Thể thao chỉ đạo khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về việc bảo dưỡng mặt cỏ, đảm bảo chất lượng tốt cho trận đấu. Mọi công tác tổ chức ở sân Mỹ Đình đều phải được đảm bảo. Trước đó, sân Mỹ Đình đã trải qua đợt sửa chữa lần 1 từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021. Về cơ bản, các phòng chức năng như phòng họp báo, phòng vận động viên, phòng và, phòng VIP, khu vệ sinh, gian đen chiếu sáng đều được tu sửa và thay mới khang trang. Tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo, bám sát các đơn vị thi công công tác sửa chữa và hoàn thiện sân Mỹ Đình để hướng đến tổ chức các sự kiện quan trọng vào năm sau. Trước mắt là vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và chuẩn bị cho SEA Games 31. Về vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã chấp nhận đề xuất cho 20.000 cổ động viên vào sân theo dõi trận Việt Nam Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 sắp tới. Khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ phải tuân thủ các quy định của ban tổ chức nhằm đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Những thông tin liên quan đến trận đấu giữa Việt Nam và tuyển Trung Quốc đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Trận đấu này diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, một dịp vô cùng ý nghĩa với người dân cả hai nước. Trước đó, trong hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út hồi tháng 11 năm 2021, sân Mỹ Đình được mở cửa đón 30% khán giả. Để vào sân theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu, người hâm mộ phải tuân thủ các quy định của ban tổ chức – nhằm đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Khán giả đã phải trải qua 3 vòng kiểm soát của lực lượng an ninh. Vòng 1 ở cổng lớn là nơi diễn ra soát vé, giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Khai báo điện tử y tế, giấy chứng nhận tiêm vaccine, kiểm tra thân nhiệt. Vòng 2 là cổng soát vé các khán đài. Khán giả sẽ được kiểm tra cuống vé, nhận diện đã kiểm soát y tế, đồng thời kiểm tra an ninh trước khi vào sân. Người hâm mộ tuyệt đối không được mang theo chất gây nổ, pháo sáng, chai lọ hoặc những vật dụng nguy hiểm vào sân. Vòng 3 là ở trong sân, khán giả sẽ ngồi giãn cách theo sắp xếp của ban tổ chức. Trong suốt thời gian theo dõi trận đấu, phải thực hiện việc đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Nhiều khả năng, những quy định của ban tổ chức đưa ra sẽ tiếp tục hướng đến việc đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ sửa chữa sân vận động Mỹ Đình và thông tin mới nhất trước trận đấu Việt Nam gặp Trung Quốc sắp tới.